Hello, xin chào tất cả anh em nhé Lâu quá rồi không quay lại clip của bên à, cơ sở Lộc Bắc Tài đó, Thì hôm nay thì à, Lộc à, sẽ chia sẻ cho anh em thêm về những sản phẩm bầu cua bịp năm 2021 này anh em nhé đó, Thì bầu cua bịp thì anh em chơi thì nói chung là sẽ có một cái hàng gọi là đẳng cấp ha đó là hàng đẳng cấp như thế nào là có nghĩa là bầu cua không tan đó là không tan là không sợ này vào sòng sớ các anh em bao xé hộp luôn anh em nhé bao xé hột kiểm tra hột ha vô tư luôn nhưng mà mình vẫn có thể bị hoặc là mình chơi được tất cả các loại sòng luôn anh em nhé đó thì vòng cua này thì mình đã làm sẵn vào cho anh em ba bộ hột rồi đó thì mình sẽ gửi đi cho khách và mình sẽ làm luôn clip để chia sẻ cho anh em chơi ha, năm 2021 này nguyên lý của nó đánh bột được không tan á, thì anh em một á, nó sẽ có mấy rời ở ngoài hai nữa là các anh em có thể đều vào cái điện thoại thì trên những clip của bên ờ, cơ sở mình đã làm cho anh em ha thì anh em vẫn ờ, thấy được rồi thì hôm nay á, một chiếc nón này ha mình đã đội sẵn rồi đó thì bây giờ anh em chỉ cần đội nón lên và chơi thôi anh em nhé đội nón lên và đánh uh, trên chiếc nón này nó sẽ phát qua một cái rung này đây gọi rung rời các anh em có thể bọc vào trong người ha đó thì tuyệt đối nó cực kỳ là không biết luôn cái này là bọc vào người thì không ai biết đâu anh em nhé nó rung cực kỳ là nhẹ nhưng mà mình làm clip mình sẽ để đây để rung cho anh em xem được ha chính xác hơn ừ. bộ hộp này thì mình đã làm vào con bầu rung anh em nhé con bầu rung thì tất cả các mặt xin nói này nó sẽ là hồng rung đúng không anh em đó thật khi nào lên bầu nó sẽ là rung cho anh em đó qua cái rung này là anh em có thể biết được ờ trong này có bầu còn nếu như không có thì anh em có thể bắt bầu đi những con khác ha khe những con cua cá nai tôm gì đó là anh em có thể ờ, tính ra cái anh em chơi đó thì cái mặt này là, là anh em biết được một mặt rồi anh em biết được một mặt bầu rung nhưng mà cái này vẫn có thể biết được mặt cua nữa tại vì nó ngược mà anh em ha mặt rung có nghĩa là mặt cua thì mặt à, mặt rung có nghĩa là mặt bầu thì ngược lại mặt cua nó sẽ không rung và những mặt khác nó sẽ không rung thì các anh em sẽ ờ, đánh ờ, theo cái tỷ lệ của anh em nữa là các anh em sẽ chiến thắng hoàn toàn 100% về cái bộ công tan này anh em nhé đó. thì ờ, qua những cái thông nhôm này đó thì vẫn có thể chơi được cái, cái sản phẩm không tan này anh em nhé đó thì bây giờ mình làm luôn clip để cho anh em xem ha đó. để mình lật tất cả các mặt lên khởi động cái nó lên nha anh em khởi động lên nó sẽ rung một cái rồi mình sẽ lật từng mặt lên cho anh em xem nhá đó giờ mặt cua tôm nai nó sẽ không rung đúng không dần đưa con bầu lên nè đó anh em thấy không nhịp rung con bầu đã có nè đó tiếp tục con cua nè nai nè bầu lên rung nè anh em nè đó cái này thấy không đó nhập xuống thì con bầu lên nó sẽ rung thôi anh em nhá đó đơn giản vậy thôi có gì hết rồi những cái con khác nó sẽ là không rung đó khi nào lên bầu phát là các anh em biết luôn đúng không đó giờ mình nhập xuống bằng cua đi ha mình lắc đi rồi như cái chén này cái này phải để cho mình 1 đến 2 giây đúng không anh em 1 đến 2 giây để máy có thể nó bắt hoàn toàn tuyệt đối chính xác rồi các anh em mới đánh chứ đừng có ờ, đánh hấp tấp quá anh em nha một cua mà mình còn xanh tả này nọ nữa mình mới đánh anh em nhé thì như cái này thì các em có thể ai đánh bầu các em có thể bắt bầu cho mình ha xanh qua cua cá hoặc là cua gà cua nai gì đó các em có thể xanh ha đó ba cua nhưng các anh em vẫn có xanh những con khác nén bầu thôi đó các anh em thấy không hai cá một con gà đó hai cá một gà này tiếp này rồi như cái chén này như cái chén này nó vẫn không có cái bầu anh em nha còn để em uh, ai mà đánh bầu thì em bắt bầu đi sinh tạo qua những con khác cho mình nén bầu ra ha đó cua tôm cá không có bầu đó như cái chén này một trăm phần trăm ha bầu đã lên rồi anh em nhé đó thì trăm phần trăm tỷ đánh vượt bầu luôn anh em nhé ai đánh bầu thì né đi mình chỉ đánh vượt bầu thôi bắt những con khác như cua ha cua tôm uh, gà ấy đi về con bầu cho mình nhá đi về thị xác về con bầu đó các anh em không cua bầu cá chuẩn chưa tiếp này rồi như cái chén này đúng không anh em như cái chén này thì bầu đã không có rồi anh em nhắc bầu đã đi về nơi phương xa rồi ha thì ai đánh bầu các anh em bắt bầu cho mình đi về những con khác đó đơn giản thôi anh em nhé hai gà một cá đúng không anh em đó tiếp này rồi như cái này cũng không có bầu anh em nhé đó nhanh luôn đó đơn giản thôi dễ chơi mà cho một con không tan là cực kỳ ba xe hột luôn không bầu luôn anh em nhé Đó. rồi như cái này tỷ <laughs> tỷ đánh về bầu luôn anh em nhé tỷ đánh về bầu cây này cho mình luôn nha đó thua mình nghỉ luôn thua mình nghỉ mình không chơi nữa nhá đó tỷ cũng bầu luôn nha đó các anh em thấy không đấy mình chỉ test sơ qua về cái sản phẩm bầu cua không tan trên chiếc nón này anh em nhé đó thì mình còn chuyên cung cấp tất cả các loại này tài xỉu ha đó, bầu cua hay là máy đánh bài hay là bất kể cái gì hay là tem để các anh em có thể về tự làm tự dán một hộp cũng có luôn cung cấp tất cả các loại luôn anh em nhé anh em nào mà xem video này thì anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lộc tài nha đồng thời các anh em muốn mua hàng hoặc là được tư vấn á, liên hệ qua hai số điện thoại 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 sẽ gặp trực tiếp mình nha đó, hoặc là gặp những nhân viên chuyên về ngành bột cua tài xỉu ha, bài lá có thể tư vấn cho anh em 24 trên 7 nhé hãy kết thúc video này chúc anh em năm 2021 này thành công và chiến thắng rực rỡ về bộ môn bầu cua không tan này anh em nhé chào anh em